Xin chào toàn thể anh em thì à, vừa rồi một số anh em ấy, mà đam mê về chơi những cái môn chơi về tài xỉu thì một số anh em thua tha rất là nhiều và đối với một số anh em nào mới chơi thì cũng gọi điện và hỏi tôi về chia sẻ cho anh em về cách đánh như thế nào ở à, những cái sân chơi tài xỉu của người ta thì à, tôi cũng nói luôn với anh em là như này những cái video như này thì gần như không phải ai người ta cũng chia sẻ đến cho anh em thì à, anh em biết được là những cái sân chơi ấy thì bao giờ có người thầy thợ thì anh em cái đấy người ta không bao giờ người ta chia sẻ cho anh em cả thì tại sao lại nói là những người thầy thợ người ta có những cái điểm gì thì người ta có thể là nghe những cái bộ hộp tài chủ chợ hoàn toàn là bình thường và người ta có thể phân âm và người ta chuẩn đoán được tỷ lệ của người ta đạt được cho anh em là từ 70 đến 80 để người ta biết được những cái bán tài xỉu còn cái việc thứ hai là những người thầy thợ người ta có thể là làm tay cái người ta có thể lắc những cái bộ hộp tài xỉu này người ta giữ tài giữ xỉu thì ờ, video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em để kỹ thuật để anh em lắc những cái bộ hộp tài xỉu chợ hoàn toàn là bình thường này thì anh em có thể là theo dõi qua video anh em mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi đây tôi tên là Thành số điện thoại là 0969 22 33 33 thì anh em có thể gọi điện hoặc là anh em kết bạn qua Zalo thì tôi sẽ anh em nhắn tin tôi sẽ trả lời cho anh em thì bây giờ tôi sẽ vớt những cái bộ hỗ trợ hoàn toàn bình thường ra để tôi nắp vài tiếng để tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái kỹ thuật nghe và phân âm những cái bộ tài xỉu trợ này thì à, anh em vừa rồi thua tha rất là nhiều để một số những anh em thầy thợ mà có thể là xem được những video này thì anh em cũng để thông cảm tôi thì không phải là ai anh em người ta cũng có thể là ta chia sẻ cho anh em cả thì đối với một số anh em mà mới chơi ấy, thì những cái dòng mà hột tài xỉu chợ anh em mang về anh em ngâm nước muối thì nó sẽ phải nổi như này đây là các bước để vào trong những sân chơi của anh em sau khi là anh em ngâm qua nước muối thì anh em rửa qua nước này để làm sao nó sạch cái nước muối nó không bám vào những cái thành hột nó không không có độ dính vào những cái độ những cái đĩa này bây giờ tôi sẽ vớt cái con hột ra và lau khô thì à, cắt bước của những sân chơi của anh em thì là người ta sẽ thử một là cục hít hay là thử lâm châm đấy và thứ hai là người ta xoay đèn để quân hột hay là để chén đĩa thì đây là thanh lâm châm này anh em có thể thử này hoàn toàn những lâm châm quân hột và chén đĩa hoàn toàn là không hít này để lắp này xoay đèn thì những cái dòng hỗ trợ này thì anh em à, mới chơi thì anh em chú ý này những dòng hỗ trợ này anh em nhìn không nó sẽ trong suốt như này anh em nhìn rõ anh em xoay thường thường người ta xoay mặt hai mặt năm anh em thấy không nó sẽ trong suốt như này anh em nhìn thấy rõ và người ta sẽ kiểm tra về đĩa những cái dòng đĩa này sẽ soi xuyên qua như này là hoàn toàn những cái dòng đĩa bình thường anh em nhìn thấy không về lắp thì anh em có thể kiểm tra này nắp hoàn toàn bình thường này sẽ xoay sáng như này sáu pin là một cái sân chơi của người ta nhất là về chén đĩa và con hột là hoàn toàn là bình thường như này thì à, tôi sẽ giải thích cho anh em về những anh em thầy thợ người ta nghe như nào thì anh em có thể theo dõi là trên đây là có cái hộp tài xỉu này thì nó sẽ phân bố cho anh em để tất cả về những cái mặt của những cái hộp tài xỉu này ví dụ như là thằng lục này thì đối diện với thằng lục sẽ là thằng nhất và thằng ngũ và là thằng hai cũng như thằng nhị thì những anh em thầy thợ quy ước thì nó tùy theo cái quy quy định của anh em nó có hai cái âm rất là rõ ràng đó là âm chuông và âm xè thì tại sao lại là âm chuông và âm xè thì anh em có thể theo dõi này. mặt nhất nó được bố trí nó khi cái bề mặt của nó rộng và cái âm thanh của nó của thằng nhất này chạm xuống đáy đĩa tạo ra một cái tiếng âm đó là tiếng âm chuông thì anh em đồng nghĩa việc là anh em thấy được là cái mặt thằng lục nổi lên thì anh em sẽ đánh về tài tỷ lệ nó về tài nó đạt cho anh em là từ 70 đến 80 phần trăm và thằng lục này chặn xuống đấy nữa để tạo ra một tiếng âm đó là tiếng âm xè thì khi tiếng âm xè thì đồng nghĩa việc thằng nhất nổi lên thì anh em sẽ đánh cho tôi là về đường xỉu tỷ lệ nó về xỉu nó cũng như vậy luôn nó đạt cho anh em 70 đến 80 phần trăm thì anh em biết là thầy thợ thì nó cũng có người người ta có thể là giỏi được 6 vần cũng có người là giỏi anh tầm khoảng 8 phần thì bây giờ anh em có thể theo dõi qua video tôi sẽ nắp cho anh em vài tiếng để hướng dẫn và chia sẻ cho anh em về cách anh em nắp và kỹ thuật anh em nghe xin lỗi là kỹ thuật nắp thì là anh em có thể là anh em nhấn nút like đăng ký kênh video ấy, để anh em xem những video sau tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cách nắp hôm nay là tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cách nghe bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em vài tiếng này đây thì ai nắp cũng được không quan trọng là người nắp thì anh em làm sao vào trong những sân chơi ấy, là anh em làm sao làm quen cho tôi về cái tiếng ồn của những sân chơi đầu tiên là anh em ngồi khoảng 15 đến 30 phút thì à, anh em sẽ phân âm thì à, như cái tiếng này thì anh em thấy là tiếng âm xè chạm xuống đáy địa nghe rất là rõ thì anh em sẽ đánh cho tôi về được xỉu có nghĩa là xe là thằng mặt lục chặn xuống đáy đĩa đồng nghĩa việc nhất nhị nổi lên thì anh em đánh cho tôi nhất nhị này thì anh em đánh đường xỉu mở anh em xem này hai một hai hai tiếng tiếp theo anh em này thì anh em biết được là người thầy thợ người ta vào sân chơi không ai người ta đánh ngay cả người ta làm sao ngồi gần nhà cái người ta nặng khoảng tầm 1 cho đến 2 mét để người ta làm sao làm quen tiếng ồn của sân chơi và người ta nghe quen được cái những cái quân hột này thì người ta bắt đầu phân âm thì lúc đấy nó đạt cho anh em cái tỷ lệ của nó chính xác nó cao hơn là anh em vội vàng anh em vào anh em nghe đấy, như tiếng này thì là anh em thấy được là cái đường âm chuông nó lớn đồng nghĩa việc là chuông lớn thì là thằng nhị và nhất là úp xuống địa thì là đồng nghĩa việc là ngũ lục nổi lên thì anh em có đánh như tôi ngũ lục thì anh em đánh đường tài mở em xem này ba hàng sáu luôn tiếng tiếp theo anh em này để anh em có thể theo dõi qua video không phải ai người ta chia sẻ cho anh em như này đâu như tiếng này thì gần như là anh em có thể bỏ tôi tiếng này vì à, tiếng này gần như là 5 năm là anh em có thể thấy được anh em có thể như tiếng này anh em một đánh xỉu hai là anh em đánh tài tùy anh em tốt nhất là anh em nghỉ tôi tiếng này bốn năm tại sao tôi nói như này vì cái đường âm chuông và đường âm xè nó gần như ngang nhau thì anh em thấy này. thằng đây là thằng nhị và đây là thằng ngũ đây. hai cái đường âm này nó trộn pha vào nhau thì gần như 5 năm còn ba bốn anh em bỏ tôi Tính tiếp theo anh em này anh em có thể theo dõi qua video không biết được là anh em có nghe rõ hay không thì uh, như tiếng này thì cái đường âm tài có nghĩa là ừ, nói với anh em này thằng âm ờ, chuông chạm đáy đĩa này, có nghĩa nó nhỉnh hơn là thằng đường âm xè thì là ờ, cái tỷ lệ của anh em sẽ đánh cho tôi về tài chuông chạm chuông có nghĩa là thằng mặt nhất chạm xuống đáy đĩa thì anh em sẽ đánh cho tôi về lục ngũ lục tài đúng không thì à, tôi mở cho anh em xem có đúng không như tiếng này thì là anh em biết được là hai tiếng chuông và một tiếng xẻ thì anh em thấy được là nó đạt cho anh em tỷ lệ là 70 phần trăm anh em thấy không hai chuông một xẻ xẻ là có nghĩa là cái thằng mặt gì mặt lục này chặn lấy đĩa hai tiếng chuông anh em thấy không tiếng tiếp theo anh em này làm sao anh em ấy nghe được cái tiếng âm cuối cùng của hột chạm lấy đĩa một số những anh em ấy, mà hay thường thường là nhầm những cái tiếng mà người ta va vào thành này Đấy. thì anh em hay nhầm tiếng chuông này anh, anh em hay bị đánh nhầm này, tiếng đường xỉu để như tiếng này thì là tiếng xẻ của nó lớn hơn rơi vào từ 70 đến 80 phần trăm thì anh em sẽ đánh như tôi về xỉu đường xỉu nó lớn gọi là đường xỉu lớn thì anh em sẽ đánh như tôi về xỉu này một ba ba những tiếng này thì gần như anh em thầy thợ mà anh em xem thì anh em cũng rất là kết hai tiếng này anh em bỏ tiếng này rất là lớn anh em thấy không các à, tôi lắc cho anh em một hai tiếng nữa này do cái thời lượng phát sóng ở video nó không được dài nên là anh em thông cảm với tôi anh em thấy được là cái tiếng lẫy và tiếng vừa rồi tiếng vừa rồi và tiếng bây giờ ấy, gần như là gần như là nó đạt cho anh em là từ 70 đến 80 phần trăm anh em mà thầy thợ ấy, nghe tiếng vừa rồi và tiếng bây giờ ấy, gần như anh em kết anh em có thể là đánh tất tay cho tôi về xỉu này mà anh em xem này anh em thấy không thì những anh em thầy thợ người ta thường thường có những tiếng kết các anh em tiếng cuối này anh em theo dõi qua video anh em có thể là đôi khi anh em không hiểu được thì anh em cứ thể liên hệ cho tôi qua số điện thoại này như tiếng này thì anh em lại tiếp tục là cái đường chè nó lớn thì là anh em sẽ đánh để được xỉu rồi thì à, tỷ lệ nó về xỉu nó đạt cho anh em từ 70 đến 80 phần trăm rồi mà anh em xem này một hai bốn anh em thấy không đường này anh em bỏ này đường xe là có nghĩa là thằng ngũ và thằng lục Đấy. chặn hướng đấy nữa tạo ra một tiếng âm xè lớn thì là đồng nghĩa việc là nhất nhị nổi lên thì anh em cứ đánh xỉu tôi thì à, anh em à, theo dõi qua video mà không hiểu thì anh em có thể là gọi điện hoặc là kết bạn qua Zalo tôi chia sẻ cho anh em thì à, tôi hiện tại là đang công tác và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh để anh em à, gần thì anh em có thể qua để tôi anh em trao đổi còn à, anh em nào ở xa thì anh em có thể là gọi điện còn à, anh em xem video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những cái video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em về kỹ thuật anh em nắp những cái bộ tài xỉu chợ này và những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để anh em áp dụng ở